còn phải lo cơm áo gạo tiền với đời sống mưu sinh còn phải lo cho gia đình quý vị hàng tháng vẫn dành thời gian quý báu để trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu vì tinh thần mến đạo quý vị hiểu rõ giá trị cao quý của việc tu học phật pháp sẽ đem lại cho chúng ta sự hiểu biết và ứng dụng hành trì đem lại lợi lạc an vui cho nên quý vị đã thu xếp hết việc nhà trở về nơi đạo tràng để tu học thì mong rằng quý phật tử trân trọng quý kính thời gian tu học để có được một ngày an lạc lấy đây làm cái kim chỉ nam hướng dẫn cho mình xây dựng nền tảng căn bản để đem lại hạnh phúc an vui lâu dài cho quý vị không phải chỉ một đời này mà cả tương lai kính thưa quý phật tử lúc bấy giờ đức thế tôn của chúng ta ngài ở thành ca tỳ la vệ mahanam là người nói giỏi dòng họ thích ca ông mới tìm đến đức phật đảnh lễ đức thế tôn và thưa rằng bạch đức thế tôn thế nào là người cư sĩ tại gia sống hạnh phúc an lạc đức phật nương nơi câu hỏi của ông mahanam đó và ngài đã chỉ dạy cho người cư sĩ tại gia phương cách sống an lạc và xác định rõ ràng vai trò trách nhiệm bổn phận của người cư sĩ tại gia như thế nào hôm nay nơi đạo tràng khóa tu một ngày an lạc niệm Phật ở tại chùa Phước Hưng con xin trích dẫn trong Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tương Ưng Bộ tập 5 chương 11 Phẩm Phước Đức Sung Mãn phần Mahanam do nhà xuất bản Tôn giáo ấn hành năm 2002 trang 574 để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng qua đề tài Thế nào là người cư sĩ Quý vị xưng mình là cư sĩ mà có biết thế nào là cư sĩ không? Cư sĩ là gì? đâu quý phật tử nào trả lời được cư sĩ là gì à, nếu quý phật tử không biết thì chúng ta cùng lắng nghe cư sĩ là gì đây trong kinh duy ma cật đã định nghĩa hai chữ cư sĩ như sau cư tại chi sĩ cư gia chi sĩ tại gia chí phật đạo giả người cư sĩ là người còn ở tại gia mà mến đạo tâm trí hướng đến phật đạo thì gọi là người cư sĩ cái chữ cư là ở ở đâu vậy ở tại gia cư gia chi sĩ ở tại gia mà chữ sĩ ở đây là kẻ sĩ là người có học người có học phật người có hiểu biết ở tại gia mến đạo tâm trí luôn hướng đến phật đạo thì gọi là cư sĩ và khi ông Mahanam hỏi Đức Phật thế nào là người cư sĩ Và làm thế nào để giúp cho người cư sĩ có đời sống hạnh phúc và an lạc Đức Phật đã chỉ dạy người cư sĩ tại gia đầu tiên phải phát khởi lòng tin đối với tam bảo xin hỏi quý vị quý vị có tin phật tin pháp tin tăng hay không có không có đủ lòng tin và biểu hiện của lòng tin đó chính là sự phát tâm quy y tam bảo phải không quý vị mà quy y là gì có một số người họ hiểu lầm về vấn đề quy y họ cứ nghĩ rằng quy y có nghĩa là tôi theo đạo đó rồi đó rồi à, vô trong đạo phật rồi thì đem cái bản thân của mình cả thân mạng của mình đây cuộc đời của mình đây giao phó cho đức phật và mong rằng con là con của Phật rồi đã quy y theo Phật rồi thì xin Phật gia hộ cho con ban bố cho con sự bình an và hạnh phúc nếu chúng ta tin Phật đến với đạo Phật như vậy chưa đúng với ý nghĩa hai chữ quy y vì quy có nghĩa là trở về y có nghĩa là nương tựa quy y có nghĩa là chúng ta trở về nương tựa tại sao nói là mình trở về quay về vậy từ bấy lâu nay chúng ta cứ mãi dông rủi chạy theo đường đời giống như đứa con lạc loài xa cha xa mẹ mà chẳng biết đường về hôm nay chúng ta phát tâm trở về nơi quê cũ nơi vòng tay yêu thương của cha mẹ chúng ta đã bất giác vô minh cam tâm với thân phận của người lữ khách chịu trôi lăn trong kiếp sống luân hồi của ba cõi sáu đường giống như người lữ khắp đi mãi đi mãi mà chẳng biết đối lối về mỗi một bước chân đi càng ra rời xa cố quán để rồi khi nhìn lại thì con đường sanh tử đó miên viễn mà chính chúng ta với thân phận của người lữ khách phong trần Cam tâm làm khách phong trần Bước chân phiêu bạc xa dần cổ hương Quẩn quanh ba cõi sáu đường Say xưa trong giấc mộng trường nào hay Hôm nay chúng ta có đầy đủ thánh duyên Sanh ra đời tuy không gặp Phật Nhưng nghe được Phật Pháp Nghe được lời vàng của Đức Thế Tôn chỉ dạy được gần gũi chư tăng chư ni là ngày có những người thay phật hoàn truyền chánh pháp và quý vị lại phát khởi lòng tin đối với Phật phát khởi lòng tin đối với Phật là tin vào sự giác ngộ của Phật tin Đức Phật là một bậc đạo sư giác ngộ hoàn toàn trên ba phương diện ngài có đầy đủ ba thứ giác thứ nhất là tự mình giác ngộ được chân lý thứ hai là đem sự giác ngộ của mình truyền đạt cho mọi người để giúp cho mọi người được giác ngộ chân lý lẽ thật của cuộc đời giống như ngài vậy đó và cái thứ ba là cái công hạnh tự giác giác tha của ngài được hoàn mãn cho nên gọi là phật phật phải có đầy đủ ba thứ giác bồ tát thì có hai thứ giác đó tự giác và tha giác nhưng mà mãn giác thì chưa giác ngộ viên mãn thì chưa còn hàng thinh văn viên giác nhị thừa chỉ có một thứ giác thôi đó là tự giác xin hỏi quý phật tử mình là con của phật mình có mấy cái giác kêu người trả lời phật là giác phật là giác mà phật đà buddha được dịch là giác giả tức là người giác ngộ thì tôi phật tử con của phật thì phật ba thứ giác bồ tát hai thứ giác thinh văn duyên giác nhị thừa thì có một cái giác còn tôi đủ thứ giác hết có nghĩa là thấy cái gì ngộ ngộ cái giác kìa hay là giác cái này giác cái nọ cho nên giác riết mệt mỏi thấy không quý vị chữ giác ở đây có nghĩa là giác ngộ chứ không phải là thấy cái gì khuân vác đem về giác này khác nghe giác ngộ đó quý vị chúng ta đừng đọc trại âm cái hiểu sai nghĩa là một người cư sĩ tại gia chúng ta tin tưởng vào sự giác ngộ của phật phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn chân lý và ngài đã đem ánh sáng chân lý mà mình giác ngộ được truyền đạt cho chúng sinh chúng ta nguyện noi theo con đường của đức phật đó là con đường mà chúng ta nói đạo phật là con đường giác ngộ đây đi trên con đường mà đức phật dẫn lối thì ta đặt trọn vẹn lòng tin nơi bậc hướng đạo sư bởi vì ngài đã đến đích rồi ngài lại vẽ ra cái bản đồ hướng dẫn chỉ đường cho ta đi và bản đồ hướng dẫn chỉ đường đó ta gọi là pháp pháp là những phương pháp hay nói một cách khác là con đường để hướng dẫn cho chúng ta đi đến chỗ an vui giải thoát cho nên ta đầy đủ lòng tin vào giáo pháp của Phật Và biểu hiện của lòng tin đó Chính là sự ưa thích, hâm mộ, nghe, học Phật Pháp Có đúng như vậy không quý vị? Dù bận rộn cách mấy quý vị cũng gác bỏ hết mọi thế duyên Thường xuyên đi đến đạo tràng để nghe học chánh Pháp Để tu, để học một ngày đem lại lợi ích vô ngần cho chúng ta và trang bị thành nhân cho biết bao nhiêu tâm hồn hướng thượng rồi quý phật tử nên biết Phật đã nhập Niết Bàn mấy ngàn năm Sở dĩ giáo pháp của Ngài còn được truyền bá rộng rãi Mãi cho đến ngày hôm nay là do đâu vậy? Là do chư Tăng chư Ni là những người thay Phật hoàn truyền chánh pháp đó quý vị Cho nên Phật có công năng thuyết đạo pháp có công năng chở đạo tăng có công năng truyền đạo chúng ta phải đặt trọn vẹn lòng tin nơi phật nơi pháp nơi tăng ba viên ngọc quý ở đời và ba nơi được gọi là hải đảo bình yên mà chúng ta hãy trở về nương tựa khi quý vị đã phát lòng quy y phật là trở về nương tựa với đức phật thì chúng ta nguyện sống một đời tỉnh giác không mê lòng không sống trong vô minh bất giác mà sống một đời sống tỉnh giác bởi vì phật là giác quý vị có thực hiện được điều này chưa sống một đời sống giác ngộ tỉnh thức có không quý vị đó là chúng ta thực hiện được cái ý nghĩa thứ nhất quy y phật đó còn quy y pháp là chúng ta trở về nương tựa với giáo pháp của Phật lấy giáo pháp của Phật làm bản đồ làm kim chỉ nam để hướng dẫn cho chúng ta con đường đúng đắn chân chánh để đi thì quý vị nghe học chánh pháp tư duy chánh pháp và thực hành theo chánh pháp để chúng ta phát triển được cái pháp tánh từ bi bình đẳng nơi chính mình cái đó gọi là quy y pháp về sự và lý đó còn quy y tăng nghĩa là chúng ta nguyện trở về nương tựa với chư tăng một đoàn thể xuất gia từ bốn vị trở lên chữ tăng ở đây là một đoàn thể một tập thể phải bốn vị trở lên mới gọi là tăng tăng ở đây không có nghĩa là tăng với ni chúng ta hiểu như vậy là sai mà tăng là một đoàn thể một tập thể còn một đoàn thể tỳ kheo thì ta gọi là tỳ kheo tăng một đoàn thể tỳ kheo ni thì ta gọi là tỳ kheo ni tăng vậy đó chữ tăng có nghĩa là vậy nghe quý vị thì chúng ta quy y tăng ở đây không phải là quy y một vị thầy mà đó là quy y trở về nương tựa với một đoàn thể xuất gia sống đời thanh tịnh và hòa hợp vì thanh tịnh và hòa hợp chính là yếu tố cao quý của tăng già và tăng nguyện trở về nương tựa với chư tăng ni các bậc thầy lành hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta phương pháp tu hành và chúng ta cũng nguyện trở về với tăng tánh của mình đó là bản tánh thanh tịnh thanh tịnh nha tăng là tịnh nha quý vị thanh tịnh vốn sẵn có của chính mình sống một đời sống thanh tịnh không nhiễm ô sống một đời sống hòa hợp không chống trái như vậy là quý vị đã thực hiện trọn vẹn ý nghĩa quy y tam bảo và đó chính là lòng tin sâu sắc của mọi chúng ta được biểu hiện qua những hành động thiết thực quy y tam bảo là vậy đó quý vị vậy thì quý phật tử nghe lời phật dạy Thế nào là người cư sĩ? Trong bài Kinh Tương Ương Bộ tập 5 này Đức Phật chỉ dạy cho Mahanam Cũng như chỉ dạy cho tất cả chúng ta Một người cư sĩ là một người sống ở tại gia Có cái tâm mến đạo, tâm trí hướng đến Phật đạo Và người đó Điều đầu tiên phải đầy đủ lòng tin đối với Tam Bảo Quý Phật tử nói rằng tôi tin Tam Bảo Nhưng có một mà cái lòng tin của mình có thanh tịnh hơn có thanh tịnh không quý vị cái lòng tin của mình có được gọi là tịnh tính không tịnh tính tam bảo là thế nào vậy lòng tin hoàn toàn thanh tịnh và đầy đủ lòng tin dù ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào cũng không rời xa tam bảo dù ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào cũng lấy tam bảo là một hải đảo là một nơi nương tựa vững chắc cho mọi chúng ta không xa rời thì cái đó mới gọi là lòng tin được gọi là tịnh tính đó quý vị còn chúng ta mình nói mình tin tam bảo nhưng mà đến với phật xem phật giống như là thần linh giống như là thượng đế xin thưa với quý phật tử như nè có nhiều vị không hiểu gì về lòng tin đối với tam bảo cả mà đến với đạo phật đến với tam bảo họ có thể nói là mê tín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 chúng ta tin phật mà không hiểu gì về phật như vậy là chưa đủ lòng tin đâu quý vị chúng ta phải đầy đủ lòng tin lòng tin nơi phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn là một bậc thầy sáng suốt hướng dẫn chỉ đường cho ta đi đức phật đã từng tuyên bố ta không phải là thần linh thượng đế ta không có quyền năng ban phước cho ai ta chỉ vị là một vị hướng đạo sư là vị thầy dẫn đường cho chúng sanh trong đêm tối cho nên quý phật tử đủ lòng tin nơi phật phải xin Đức Phật là một bậc đạo sư sáng suốt dẫn đường cho mình và nguyện lấy Ngài làm mục tiêu của lý tưởng cuộc đời mình chứ không phải xem Phật giống như là Thượng Đế có quyền năng ban phước cho mình không phải là thần linh để giúp cho chúng ta tiêu tai giải nạn đừng xem Phật như vậy nếu như thế chưa đủ lòng tin nơi Phật đâu có một cái cô Phật tử này hai vợ chồng nhà giàu lắm cũng có cơ sở làm ăn rất là lớn rồi ờ, cô cũng thường xuyên đi đánh đạo tràng cũng tự xưng mình là phật tử cũng gọi mình là cư sĩ tại gia nhưng mà cô không đủ lòng tin đối với tam bảo quý vị ơi cô chung sống với chồng 5 năm rồi mà không có con cái cô đi hết chùa xong rồi đình miếu núi non nào mà nghe đồn là nơi đó có tượng Phật thiệt là lớn là cổ đi đến đó cổ cầu cổ khấn cổ giá rồi nghe nơi ngọn núi nào mà linh thiêng thì cổ đến đó cổ có mặt cổ cúng cổ khấn giá cho có con mơ ước mong cầu có đứa con như vậy đó mà chùa đình miếu núi non nào cổ cũng đi đến hết mong cầu riết 5 năm trời mà vẫn không có con lần đó cổ đi đến một cái ngôi chùa ở à, cao lãnh cổ tham dự ngày lễ viết của đức phật a di đà cổ tham dự khóa tu phật hết 7 ngày sau 7 ngày đó không biết cổ cầu cổ khấn cổ giái kiểu gì mình không biết nha nhưng mà sau 7 ngày tham dự khóa tu xong cái cổ về cổ về một tháng sau cái cổ gặp cái vị thầy trụ trì trong ngôi chùa ở trên cao lãnh cái cổ gặp thầy cái cổ mừng lắm cổ chạy lại cổ nói thầy con mừng quá con báo cho thầy tin mừng nha cái thầy mới hỏi bữa nay làm gì mà vui mừng hớn hở rồi trúng bánh cái gì mà vui dữ vậy nhưng mà con báo cho thầy một tin mừng nếu mà trúng tiền trúng mánh tiền bạc con cũng không mừng vậy đâu con báo cho thầy tin mừng rằng con mong muốn có con 5 năm rồi mà con đi con cầu con cúng con khấn con giái đủ các chỗ không có hết mà thầy biết không kỳ rồi con về chùa thầy đó con tham dự khóa tu 7 ngày lễ giết đức phật a di đà cái tự nhiên con về con có thai thầy ơi cái thầy mới nói cô nói lại cô nói lại đàng hoàng cô đừng nói bậy bạ tự nhiên cô nói hồi nào giờ cô chung sống với chồng cô 5 năm không có không có con bây giờ cái về chùa thầy tu có 7 ngày thôi về có thai là sao cô nói kỳ cục lắm à nha cô đừng nói vậy người ta hiểu lầm thầy đó cái cổ mới cười cổ nói trời ơi để con giải thích cho thầy nghe tại vì con đi con tàu con cúng khắp các nơi hết trơn á mà mấy cái chùa đó phật không có linh mà ở chùa thầy phật linh ơi là linh luôn con tham dự khóa tu 7 ngày con khấn con giá xong rồi về cái con có thai là Phật ở chùa thầy linh ý con nói vậy chứ không phải là con đi tham dự khóa tu về con có thai không phải vậy nhưng mà cổ gặp thầy cổ mừng rỡ cái cổ nói tắt ngang vậy đó thưa quý phật tử nếu mà chúng ta đến với đạo phật mà tin phật cái kiểu đó có chánh tính không quý vị có đầy đủ lòng tin chưa chưa, chưa. tại sao mà chúng ta nói phật chùa này linh phật chùa kia không linh vậy mà tất cả những hình tượng phật đều là hình tướng thế gian trụ trì phật bảo hết nghe quý vị từ nơi hình tướng đó để giúp cho chúng ta quay trở về với tự tánh tự tánh Phật tự tánh Pháp tự tánh Tăng tức là tự tánh tam bảo của chính mình hàng ngày mình lễ lại lễ lại cái hình tướng thế gian trụ trì Phật bảo để nhắc nhở cho chúng ta trở về với Phật tánh là cái vốn sẵn có của chính mình ở nơi thánh cũng không thêm ở nơi phàm cũng không bớt bản tánh đó là một bản tánh giác ngộ sáng suốt tròn đầy luôn quý vị nó giống như ánh sáng của mặt trời mặt trăng nó giống như ánh sáng của tấm gương nhưng sở dĩ ở nơi địa vị phàm phu của chúng ta cái khả năng phật tánh đó không phát triển hiển lộ ra được là bởi vì nó bị mây đen che chắn quá nhiều mây vô minh che chắn cả bầu trời khiến cho bầu trời phật tánh kia không hiển lộ ánh sáng của mặt trời mặt trăng không hiển lộ bởi vì mây đen che chắn quá nhiều còn tấm gương của chúng ta gương lòng đó xưa nay ta sẵn có nhưng bởi mình để mặc cho bụi mờ nhiều kiếp chẳng quan tâm Ngày hôm nay tu tập là có cơ hội lao chùi đó Sáng vằn vặt hay sáng mơ màng cũng bởi do ta đó nghe quý vị Ánh sáng của tấm gương lòng có hiển lộ ra được Tức là cái khả năng Phật tánh có phát triển hiển lộ ra được hay không Là do cái khả năng tu tập của chúng ta lao hết những bụi bặm cấu uế trong tâm của mình đi Thì Phật tánh sẽ hiển lộ ra nhờ chúng ta nương vào cái sự tướng ở bên ngoài để hiển thị cái lý thể ở bên trong cho nên chúng ta phải lấy Phật làm mục tiêu lý tưởng cuộc đời mình để hướng tới và xem Phật như là một bậc đạo sư sáng suốt hướng dẫn chỉ đường cho mình đi nguyện một đời này noi theo bước chân của Phật và lấy giáo pháp của ngài là những phương pháp là những con đường hướng dẫn cho chúng ta đi trên con đường thánh thiện trên con đường giải thoát an vui cho nên đầy đủ lòng tin đối với giáo pháp của Phật chúng ta trở về nương tựa bằng cách nghe học chánh pháp tư duy chánh pháp mỗi ngày để hiểu biết đúng đắn về lời Phật dạy nương vào giáo pháp mà ta đã được nghe được học đó ứng dụng hành trì thì quý vị trải nghiệm được niềm hạnh phúc an lạc thật sự giữa đời thường cái đó mới gọi là đầy đủ lòng tin đối với giáo pháp của Phật còn nếu như chúng ta nói tôi tin vào giáo pháp của Phật mà học thì có học đó nghe thì có cái nghe pháp đó mà không có y giáo phụng hành y giáo để dành xin hỏi quý vị như vậy có đủ, đủ lòng tin không chưa đâu quý vị thật sự nếu chúng ta đủ lòng tin đi giáo pháp của Phật là phải y theo đó hành trì mới biểu hiện được lòng tin còn vì mình không có tin cho nên mình đâu có làm theo đâu quý vị Phật nói một đàn mình làm một ngã Phật dẫn cho mình đi con đường này Cái mình quẹo ngã khác Làm sao mình về tới đích được Cho nên chúng ta tin tưởng vào giáo pháp của Phật nghe học chánh pháp tư duy đúng đắn hiểu biết đúng đắn rồi phải ứng dụng hành trì đi quý vị sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc an lạc giải thoát thật sự giữa đời thường không phải chỉ hiện tại đời này mà cả tương lai nữa quý vị ơi vì công năng của giáo pháp của Phật đó là giúp cho chúng ta chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc đó quý vị rồi chúng ta đặt trọng vẹn lòng tin nơi chư tăng là những người thay Phật hoàn truyền chánh pháp là những bậc thầy lành có đủ khả năng để hướng dẫn ta đi trên con đường giải thoát giác ngộ đó thường xuyên gần gũi thân cận với các bậc thiện tri thức thường xuyên đi đến chùa gần gũi với chư tăng chư ni đó là biểu hiện của lòng tin đối với tăng bảo và không phải chỉ thân cận gần gũi không mà quý vị phải có lòng tôn trọng cung kính đối với chư tăng kính phật ta phải trọng tăng vì đức phật đã nhập niết bàn rồi giáo pháp của ngài được lưu truyền mãi cho đến ngày hôm nay ta có đủ cơ duyên để được nghe chính là do chư tăng thay phật hoàng truyền chánh pháp đó vì vậy sự tôn trọng cung kính và tin tưởng đó nó biểu hiện qua đời sống hàng ngày Phước nào bằng phước cúng dường Chư tăng hai vật hoàng dương phát màu Tam tuôn tác nói nhịp cầu Chúng sinh kính ngưỡng cúi đầu quy y Mong sao quý Phật tử Luôn có lòng tôn trọng cung kính Đối với tam bảo Phật Pháp và Tăng và lấy tam bảo là hải đảo bình yên là nơi nương tựa vững chắc cho cuộc đời mình giữa cuộc đời này nếu chúng ta nương tựa vào người nào dù đó là cha là mẹ ruột của mình nhưng mà cũng không có không ai sống hoài sống mãi để dìu dắt để che chở cho ta nhưng tam bảo luôn mãi thường trụ ở trên thế gian này là nơi điểm tựa tinh thần cao quý cho những con thuyền đang bấp bênh trôi dạt ở giữa biển luân hồi hải cập bến an lành nương tựa vào hải đảo bình an chính là tam bảo đó quý vị nếu ai đã phát lòng quy y tam bảo rồi như hồi nãy con xin nhắc lại cái điều quan trọng của việc quy y tam bảo đây quy y phật là nguyện trở về nương tựa với phật sống một đời sống tỉnh thức giác ngộ thì mới được gọi là quy y phật chân chánh quy y pháp thì quý vị phải trở về nương tựa với giáo pháp của Phật thường xuyên nghe học chánh pháp tư duy chánh pháp hiểu biết đúng đắn về chánh pháp để y theo chánh pháp mà thực hành để phát triển được cái pháp tánh từ bi bình đẳng nơi mỗi chúng ta thì cái đó mới gọi là quy y pháp chân chánh quy y tăng là trở về nương tựa với tăng bảo là những người sứ giả của như lai hướng dẫn cho chúng ta tu học đúng chánh pháp và tâm nguyện phát triển được cái tăng tánh làm bản tánh thanh tịnh hòa hợp vốn sẵn có của chính mình đó là cái lý quy y tăng như vậy thể hiện được cái niềm tịnh tính đối với tam bảo tin Phật, tin Pháp, tin Tăng biểu hiện qua cái hành động, việc làm quy y Tam Bảo chính là người cư sĩ tại gia quý vị sẽ sống một đời sống hạnh phúc an lạc vì trong đời của chúng ta không phải là những người lữ khách lang thang bấp bênh giống như những con thuyền trôi dạt mãi mà không có bến độ bình yên khi quy hướng về tam bảo rồi thì quý vị đây đã có được một cái bến đỗ bình yên hãy cập bến an lành này để sống một đời sống an vui của một người cư sĩ tại gia sống giữa cõi đời trần tục phải đầy đủ lòng tịnh tính đối với tam bảo đây là tiêu chuẩn đầu tiên để trở thành một người cư sĩ tại gia và với yếu tố này sẽ xây dựng kiến tạo cho quý vị có niềm hạnh phúc an lạc giữa đời thường tiêu chuẩn thứ hai để trở thành một người cư sĩ tại gia đức phật dạy chúng ta phải đầy đủ về mặt giới hạnh tức là ngoài việc quy y tâm bảo ra thì chúng ta còn phải lãnh họ năm giới phải sống một đời sống đầy đủ giới hạnh có nghĩa là giữ trọn vẹn năm giới từ đây cho đến trọn đời không sát sanh hại vật trên từ chư phật thánh nhân sư tăng cha mẹ dưới cho đến những loài bò bay cựa động vi tế côn trùng phàm loài nào có mạng sống ta không được tự ta giết không được dùng miệng của mình để suối bảo người ta giết khi thấy ai đó giết hại không phát mình nghe khởi cái tâm tùy hỷ vui theo tức là thân không sát sanh miệng không sát sanh và tâm ý cũng không sát sanh nữa nếu mà thân mình sát thì gọi là tay tự tay mình nha đích thân mình giết hại thì gọi là thân sát dùng miệng mình suối bảo gọi là khẩu sát còn cái tâm ý phát khởi vui theo với việc làm sát sanh của ai đó thì cái đó gọi là ý sát chúng ta phải cẩn thận về dạt ba nghiệp của mình đừng để vướng vấp vào cái tội sát sanh quý vị và thường xuyên làm cái việc phóng sanh cứu vật quý vị sẽ có được phước báo sức khỏe và tuổi thọ từ đây cho đến trọn đời người cư sĩ tại gia chúng ta nguyện giữ gìn cái giới thứ hai không gian tham không trộm cắp tài sản sở hữu của người khác mà chúng ta còn biết đem tiền của tài sản mình tạo ra bằng mồ bằng công sức lao động bằng nghề nghiệp lương thiện chính đáng để phát tâm bố thí cúng dường quý vị đã sống một đời sống giới hạnh đạo đức rồi đó và kiến tạo cho mình có được phước báo thứ hai đó là phước báo giàu sang từ đây cho đến trọn đời người cư sĩ tại gia chúng ta nguyện giữ gìn cái giới thứ ba không gian dâm ngoại tình không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của người khác bảo vệ hạnh phúc gia đình mình bằng phương cách giữ gìn cái giới thứ ba không làm chẻ phá hoại gia đình người ta và cũng không gian díu với ai ngoài vợ hay chồng của mình người cư sĩ tại gia được phép có vợ có chồng lập gia đình nhưng với chế độ một vợ một chồng không gian díu không thay đổi phải thủy chung son sắt không có làm những chuyện gian dâm ở bên ngoài chẳng những như thế vào những ngày tra giới Quý vị biết đến đi đến chùa tu tập hạnh xuất gia một ngày một đêm Tức là tu bát quan trai giới giữ hành thanh tịnh tuy rằng tu tập bát quan trai giới một ngày một đêm giữ hành thanh tịnh giống như người xuất gia nhưng công đức vô lượng vô biên đó là thèm than để đưa đến việc xuất gia trọn đời đó là cái nhân hạnh xuất thế đó quý vị nếu ai thực hiện được điều đó quý vị sẽ có được cái phước báo thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ và một gia đình hạnh phúc ấm êm và quý, quý vị là những người cư sĩ tại gia nguyện từ đây cho đến trọn đời mình giữ gìn cái giới thứ tư không nói dối luôn nói những lời nói chân thật nói dối là sao chuyện có nói không chuyện không nói có thấy nói không thấy không thấy nói thấy đảo điên như vậy đó gọi là nói dối mà nói dối ta được lần chứ chắc gì dối gạt lần thứ hai mà có tài dối gạt lừa đảo đi nữa cũng không thể nào, nào dối gạt được quy luật nhân quả không ai tin mình đâu quý vị quý vị nguyện trọn đời không nói dối luôn nói những lời chân thật không nói những lời nói đâm học khiến cho người ta hiểu lầm gây gỗ với nhau gọi là những lời nói thị phi đâm học ly gián đó chúng ta không nói mà phải nói những lời nói đoàn kết hòa hợp không nói những lời nói thiêu dệt là theo qua dệt dệt gắm nắng nót lời nói của mình để lợi dụng người ta mà chúng ta phải nói những lời nói mang giá trị lợi ích ta không nói những lời nói ác rủa xả mắng nhiếc chửi bới người mà phải nói những lời nói từ ái nếu quý vị thực hiện như vậy chúng ta sẽ kiến tạo cho mình có được cái phước báo đó là phước báo uy tín mọi người tin tưởng và tôn trọng bởi vì lời nói thật tạo được niềm tin cho tất cả mọi người người cư sĩ tại gia chúng ta nguyện suốt đời này gìn giữ cái giới thứ năm không uống rượu không sử dụng những chất kích thích gây sai gây nghiện mà quý vị còn thường xuyên đến chùa học phật nghe kinh như thế này tránh xa những cái thứ mê say nghiện ngập làm cho tinh thần của mình mê loạn điên đảo quý vị sẽ kiến tạo cho mình có được cái phước báo thông minh trí tuệ đức phật dạy rằng này các cư sĩ tại gia như Lai không có quyền năng ban cho các con những điều phước báo hạnh phúc đó đâu Mà Như Lai chỉ dạy cho các con phương cách để kiến tạo hạnh phúc phước báo cho chính mình Chỉ cần các con là những người cư sĩ tại gia sống cõi đời trần tục giữ gìn năm giới trọn đời này Là các con sẽ sống đời hạnh phúc tăng trưởng những phước báo Như vậy thì là một người cư sĩ tại gia với tiêu chuẩn thứ hai chúng ta cần phải đầy đủ về mặt giới hạnh giữ năm giới thôi là đã có năm điều phước báo và tránh xa được năm điều tội lỗi sai trái nếu mà mà quý vị sống như vậy sống tốt đời đẹp đạo hương thơm đạo đức của chúng ta sẽ lan tỏa khắp muôn nơi như kinh pháp cú đức phật đã từng dạy hương của các loài hoa không thể bay ngược gió chỉ hương người đức hạnh ngược gió vẫn bay xa đó quý vị hương thơm đức hạnh ở đây có nghĩa là giữ giới có giới đức đức thì ở đâu người ta cũng biết được ngửi được cái mùi hương thơm này và biết được cái phẩm hạnh đạo đức của mình hết lòng tôn trọng cung kính tán dương mà chúng ta không cầu cái đó chúng ta chỉ gieo cái nhân thì sẽ có được cái quả nhân quả rất là công bằng ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu ta gieo hạt giống ngọt nó sẽ lên trái ngọt quý vị ơi chỉ cần quý vị giữ gìn năm giới là có được năm điều phước báo thù thắng cho nên người tại gia giữ gìn trọn vẹn năm giới suốt đời này không cho khuyết phạm được hay không quý vị nếu được như vậy thì quý vị mới thật sự là người cư sĩ tại gia mến đạo đó ở phương diện thứ ba đức phật dạy cho mahanam rằng thế nào là người cư sĩ tại gia ngoài cái việc là đầy đủ lòng tịnh tính đối với tam bảo là cái thứ nhất tiêu chuẩn thứ hai là đầy đủ giới hạnh bằng phương cách giữ gìn năm giới cái thứ ba đức phật dạy chúng ta phải đầy đủ sự xả khí tức là phải mở rộng cõi lòng của mình để ban tặng để cho đi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 ở trên đời này không ai giỏi hơn ai tài hơn ai đâu thật sự nghe quý vị có những người tài năng giỏi vắng nhưng mà tại sao làm đâu đổ nợ đó Làm đâu thất bại đó Bởi vì kém phước, thiếu phước đó quý vị ơi Quý vị hãy tăng trưởng phước báo Để sống đời hạnh phúc an vui Mà muốn có được cái phước báo đó Thì thường thực hành hạnh xả thí Khi nói đến việc bố thí Thì có ba phương cách để bố thí thứ nhất là tài thí thứ hai là pháp thí và thứ ba là vô ý thí thế nào gọi là tài thí tài thí có nghĩa là bố thí tài vật nếu quý vị đem cơm áo gạo tiền phẩm vật bên ngoài để đem tặng cho người ta cứu giúp cho những người nghèo nàn khốn khổ đói cơm khát nước thì cái đó gọi là ngoại tài thí nhưng mà mình không có ngoại tài thí thì nội tài thí đi hiến máu nhân đạo được gọi là nội tài thí con có quen biết được với một số quý cư sĩ tại gia cái cô này cổ phát tâm quy y tâm bảo lãnh họ bồ tát tại gia giới 25 năm rồi năm nay là cô 50 tuổi mà mỗi một tháng như vậy là cô đến hiến máu nhân đạo hiến máu để cứu người cái đó gọi là cái hành xả thí đó mà thí này gọi là gì nội tài thí tức là bố thí tài sản ở bên trong tài sản bên trong không phải bên ngoài nha bên ngoài đó là cơm áo gạo tiền phẩm vật còn bên trong nội tài á, là da thịt gân xương máu hay là sức lực của mình thì gọi là nội tài chúng ta đem đem làm những cái việc thí dụ như quý vị đi đến chùa không có tiền không có phẩm vật để cúng dường tam bảo mình giàu mình làm công quả thì đó gọi là nội tài khí hoặc là quý vị đi ra đường mà quý vị gặp người nào đó họ khiên vác hoặc là đẩy một chiếc xe lên cái dốc cao quý vị chỉ cần dùng sức của mình để đẩy tiếp họ thì cái đó cũng được gọi là nội tài thí hiến máu nhân đạo cũng gọi là nội tài thí rồi thực hành như vậy đó là một phương cách bố thí nếu mà tài thí thì chúng ta sẽ được cái phước báo gì giàu sang tài thí sẽ được phước báo giàu sang nghe quý vị sẽ được phước báo về tài vật còn pháp thí là gì là bố thí cho người một cái phương pháp chỉ cho họ một cái phương pháp làm ăn người đời họ có một câu nói vậy nè thà cho họ cái cần câu chứ đừng cho họ con cá bởi vì con cá họ ăn chút xíu hết à nhưng mà cho họ cái cần câu là để làm gì tức là cho họ một cái nghề để họ tự nuôi sống bản thân thì chúng ta đem cái kiến thức hiểu biết về nghề nghiệp làm ăn của mình không có giấu chia sẻ hoặc là giúp đỡ cho người ta dạy lại cho người ta để cho người ta có kiến thức về ngành nghề làm ăn đó để ta nuôi sống bản thân cái đó gọi là pháp thí theo thế gian pháp còn quý vị giới thiệu Phật pháp hướng dẫn trợ duyên cho người đến chùa học Phật nghe kinh truyền trao chánh pháp giúp cho người hiểu biết đúng đắn về lời Phật dạy thì cái đó gọi là pháp thí mà pháp thí này gọi là pháp xuất thế gian cái pháp này có công năng giúp cho chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi ra khỏi thế gian cho nên gọi là pháp xuất thế gian còn cái pháp thế gian là những cái phương pháp ngành nghề chỉ dạy cho phương pháp này phương pháp nọ để cho họ sống ở giữa cõi đời trần tục đem lại lợi ích cho họ thì cái đó gọi là pháp thế gian mà đem bố thí như vậy gọi là pháp thí còn đem Phật pháp giới thiệu cho mọi người truyền đạt cho mọi người gọi là bố thí pháp xuất thế gian sẽ có được cái phước báo thông minh trí tuệ nghe quý vị đi nghe pháp về cái gì mình hay mình truyền dạy lại chỉ dạy lại cho con cho cháu của mình cho người thân của mình và hướng dẫn trợ duyên cho người thân thường xuyên đến chùa để học phật nghe kinh có một số phật tử không có đủ khả năng để nói lại những cái gì mình đã được nghe để truyền đạt lại cho gia đình cho con cháu của mình nhưng mà lại có đủ khả năng để trợ duyên đưa con cháu đến chùa thường xuyên để giúp cho nó nghe hiểu về Phật pháp điều này rất là tốt và hướng dẫn những người trong xóm của mình đó hướng dẫn cho họ trợ duyên cho họ họ không có phương tiện đi già cả rồi đi xe không được chúng ta tạo điều kiện mướn xe hoặc là vận chuyển đưa cho họ đưa đi đến chùa đi đến đạo tràng tu tập như thế này gọi là pháp thí đó quý vị sẽ được phước báo thông minh trí tuệ ngoài cái tài thí pháp thí ra thì còn có vô úy thí là phương cách bố thí thứ ba vô úy có nghĩa là không sợ đem lại cái sự bình an không sợ hãi cho chúng sinh thí dụ như một việc làm phóng sanh thì quý phật tử đây thả con vật đó mua chuộc mạng sống của nó đem lại sự bình an không sợ hãi cho nó được gọi là vô úy thí sẽ có được cái phước báo sức khỏe và tuổi thọ ba phương cách đố thí đã đem lại phước báo cho chúng ta như tài thí phước báo giàu sang pháp thí phước báo thông minh trí tuệ vô úy thí phước báo sức khỏe và tuổi thọ hãy thực hành xả thí đi quý vị trên thế gian này mọi sự vật hiện tượng đều không có bền chắc tiền của tài sản sở hữu vật chất mà chúng ta có quyền hưởng thụ hôm nay chẳng qua là những thứ ta vay mượn của trần thế trước sau sớm muộn gì hoặc nó tự rời bỏ mình ra đi hoặc tự mình rời xa nó không giữ được đâu quý vị còn sống mà vẫn không giữ được của tiền vốn chẳng bền lâu phát tâm xả thí để bắt cầu về quê và tài sản tiền của nó thuộc về năm nhà nó không có bền chắc đâu quý vị người đời á, họ muốn giàu sang có tiền có bạc và họ tin tưởng vào một vị thần tài họ nói rằng vị thần này có quyền năng giúp cho mình có tài có lộc ban cho mình có tài có lộc nhưng mà đó là cái tín ngưỡng của dân gian thôi à nếu như quý Phật tử đã quy y Phật rồi Thì không quy y thiên thần quỷ vật Dù các vị thần linh đó Chúng ta kính mà không có theo Bởi vì các vị đó vẫn còn trong vòng sinh tử luân hồi Của ba cõi sáu đường Đâu giúp chúng ta giải thoát được đâu Cho nên quý Phật tử Không cần phải thờ thần bạc Mà quý vị muốn có được tài lộc Quý vị thực hiện theo lời Phật dạy đấy nè Bố thí đi Bố thí là một phương cách bán nghèo mua giàu đó nghe quý vị khi đức phật còn tại thế thì lúc bấy giờ có một hôm tôn giả ca chiên viên đi vào thành xá vệ để khất thực gặp một bà lão nghèo đang ngồi ở bên vệ đường khóc nức nở bởi vì bị bà chủ ăn hiếp chửi bới làm lụng vất vả mà còn không vừa lòng chủ bị hành hạ đánh đập bà cụ này ngồi than khóc lúc đó tôn giả bước đến gần mới hỏi cái bà cụ nói cái số tôi nó nghèo nghèo gì mà nghèo từ nhỏ sanh ra cho đến bây giờ tuổi già rồi mà vẫn phải làm đầy tớ làm thuê làm mướn cho người ta hàng ngày phải chịu người ta ức hiếp như vậy khổ quá thì tôn giả ca chuyên viên mới hỏi bà cụ vậy chứ nếu mà bà nghèo như vậy sao bà không chịu bán quách cái nghèo của bà đi bà cụ này nghe nói nghèo mà bán được cái bà nói nếu mà nghèo bán được tôi bán liền nhưng ai chịu mua tôn giả ca chuyên viên nói tôi sẽ mua cho bà vậy thì bà có thể nào phát tâm sắp bát cúng dường cho tôi một bát nước được hay không Ngài mới đưa cái bình bát cho bà lão Bà lão đi đến bờ sông múc một bát nước Đem đến quỳ cúng dường cho Ngài Ngài nhận bát nước cúng dường của bà lão Và chúc lành cho bà nương nhờ cái công đức phước báo Nương nhờ cái phước cúng dường bố thí hôm nay Nguyện cho bà sanh ra đời nào cũng được giàu sang vinh hiển hết ngài phó chúc lời làm như vậy cái bà cụ mừng quá khi về tới nhà của bà ba ngày sau bà cụ này qua đời và bà được cái phước đó sanh lên cõi trời là một vị thiên tử vị thiên tử này được cái phước báo sung mãn vị thiên tử biết rõ mình đã bán được cái nghèo nhờ phát tâm bố thí một bát nước lạnh cho tôn giả ca chiên viên thiên tử đi đến nơi tịnh xá kiền hoàng đảnh để tôn giả cảm ơn ngài và nói rằng Ngài dạy rất đúng Bố thí cúng dường là phương cách bán nghèo mua giàu Hôm nay tôi đã bán được cái nghèo nàn ở kiếp người rồi Mà được hưởng cái phước dạ, Hưởng cái phước đó là cái phước báo của cõi trời Thù thắng hơn cõi người nữa đó quý vị Chỉ một cái bát nước thôi Mà phát tâm cúng dường cho một bậc thánh giả Phước báo như vậy cho nên quý phật tử ngày hôm nay phát tâm cúng dường bố thí để tăng trưởng phước báo để đời sống hiện tại bình an nương phê phước báo đó mà sanh ra nơi nào cũng được vinh hoa phú quý quý vị muốn đời sau làm vua không muốn không quý vị quý vị muốn đời sau làm công chúa làm hoàng hậu không Thôi đi quý vị ơi Đem tất cả những phước nghiệp đó hồi hướng Tây Phương Trang nghiêm Phật tịnh độ cầu vãng sanh giải thoát dòng sanh tử luân hồi Của ba cõi sáu đường đi Đừng hưởng phước hữu lậu Mà chuyển cái phước hữu lậu đó thành vô lậu Bằng sự phát bồ đề tâm Cầu vãng sanh cầu Phật đạo Được không quý vị Cái đó gọi là từ cái phước hữu lậu mà nó chuyển thành vô lậu đó Tức là con không mong muốn cái phước báo của cõi người cõi trời đời này đời sau con chỉ hướng tâm phát bồ đề tâm cầu vãng sanh cầu thành phật thôi chứ không có mong cầu cái phước báo của cõi người cõi trời hoặc là đời này đời sau thưa quý phật tử chắc chắn quý phật tử đã từng nghe về câu chuyện của thuận trị hoàng đế đời nhà thanh ở bên trung hoa đây là một vị vua mến đạo Ông ở trên ngai vàng trị quốc 18 năm Sau đó ông giao ngai vàng lại cho con của ông là Khang Hy Rồi ông mới xuất gia vào trong rừng ẩn dật mà tu hành Thuận trị hoàng đế khi mới sanh ra đời thì trong lòng bàn tay của thượng, thuận trị hoàng đế có một cái bớt son trong cái bớt son đó để an nam quốc quang minh tự tỳ kheo bồ tát giới an nam quốc tức là nước an nam quang minh tự là chùa quang minh tỳ kheo bồ tát giới tức là đời trước vị này vốn là một vị tỳ kheo bồ tát giới rồi đó vua thuận trị khi lên ngôi mới sai sứ giả sang đất nước Việt Nam của chúng ta là nước An Nam đây để tìm đến cái ngôi chùa tên gọi là Quang Minh và tìm đến ngôi chùa đó ở tại tỉnh Hải Dương làng Hậu Bổn có một cái ngôi chùa tên gọi là Quang Minh sứ giả mới đến đây mới hỏi hỏi thì mới biết rõ rằng cái vị sư tổ khai sáng ra ngôi chùa Quang Minh này nè khi mà mất trước khi mất thì vị sư tổ đó mới di chúc lại dặn dò đệ tử của mình khi mà thầy tịch rồi thì các con lấy cái viết đỏ vẽ vô tay của thầy một hàng chữ an năm quốc quan minh tự tỳ kheo bồ tát giới thì ra cái vị sư tổ ở chùa quang minh tỉnh hải dương làng hậu bổn đây lại tu rồi cái nương cái phước đó mà sanh làm vua ở đời nhà thanh trung quốc cho nên hồi nãy con mới hỏi quý vị có muốn làm vua không đó dù làm vua cõi đất hay là chúa của cõi trời cũng không sao sánh được quả vị tu đà hoàng đức phật dạy rõ trong kinh pháp cú điều này chúng ta không mong cầu cái phước báo của cõi người cõi trời đời này đời sau cái phước hữu lậu sanh tử luân hồi hưởng hết phước vẫn bị sa đọa đau khổ trầm luân thôi quý vị chúng ta đem tất cả những công đức phước lành tu tạo hôm nay qua việc bố thí và cúng đường đó để hồi hướng tây phương trang nghiêm phật tịnh độ nghe quý vị và quý vị phải thực hành xả thí một cách trọn vẹn gọi là bố thí ba la mật ngày xưa đức phật của chúng ta trong quá trình tu nhân hạnh của một vị bồ tát thì ngài cũng đã từng xả thí một cách trọn vẹn ba la mật luôn ai xin gì do đó hết thậm chí xả bỏ thân mạng của mình xả thí bằng cách xả thân mạng của mình để bố thí cho cọp cọp đói để bố thí để cứu mạng con chim bồ câu tiền thân của đức phật đã nói rõ điều này Ngài xả bỏ thân mạng của mình Để mong cầu Phật Đạo Hôm nay chúng ta có đầy đủ thắng duyên Được tu học Theo lời Đức Phật chỉ dạy Quý vị biết rõ tiền của vật chất ở trên thế gian này vốn dĩ thuộc về năm nhà Không có bền chắc đâu quý vị Nay nó ở tay người này, mai nó ở tay người khác Nếu chúng ta chưa nhận rõ được điều này Hãy lắng nghe bài ca tỉnh thế của Hòa Thượng Chí Công đời vua Lương Võ Đế Tương truyền rằng Hòa Thượng Chí Công vốn là ứng quá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm đó vào đời nhà lương ở bên trung hoa đời vua lương võ đế hòa thượng chiết công là ứng quá thân của bồ tát quán thế âm ngài có làm một bài thơ một bài kệ gọi là tỉnh thế ta gọi là tỉnh thế ca trong bài đó ngài viết như sau chạy nam đến bắc khắp tây đông hãy rõ cuộc đời vốn thật không Trời cũng không, đất cũng không Đời người mang mát ở trong vòng Mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không Đông lìa tay lặng có chi công Nhà cũng không ruộng cũng không hai đội biết bao chủ nhân ông vợ cũng không con cũng không suối vàng trên lộ gặp ai không tiền cũng không bạc cũng không chết rồi nhắm mắt hai tay không trong kinh phật dạy không là sắc bát nhã tâm kinh nói sắc tức không sáng ở chỗ này chiều chỗ khác đời người ví thể kiếp con ông trăm hoa hút nhụy về lòng mật rất cuộc thân tàn một kiếp không thôi quý vị nhìn thấy những con ong không nó hút nhị qua về làm nguyên cái tổ mật mà nó có hưởng được không quý vị bị người ta thỉnh hết à vừa xong bị người ta thỉnh à làm xong nó rút hút cách nhụy qua nó về nó làm một cái tổ nha cái tổ mật lớn vậy đó người ta gỡ người ta lấy hết trơn à quý vị rốt cuộc rồi thân tàn một chiếc không thôi thì quý vị nghe cái bài ca tỉnh thế nói về không vạn pháp điều không đó nghe lại lần nữa này nha Chạy Nam đến Bắc khắp Tây Đông thấy rõ cuộc đời vốn thật không Dù cho quý vị có chạy khắp mọi phương trời nào Quý vị nhìn kỹ đi Cuộc đời này có cái gì thật, có cái gì bền chắc không quý vị Không ở đây là không thật đó nha Không có bền chắc đó nghe quý vị Trời cũng không mà đất cũng không Trời đất, vũ trụ bao la Như vậy đó mà nó đều nằm ở trong cái quy luật đó là thành trụ hoại không sanh trụ dị diệt đời người mang mát ở trong vòng sinh lão bệnh tử hết tuổi thanh xuân đến hồi đầu bạc sanh ra rồi lớn rồi già rồi hay nói rồi chết rồi qua một đời thôi à quý vị cho nên nói đời người mang mát ở trong vòng sinh lão bệnh tử mà thôi có cái gì trường tồn vĩnh cửu có cái gì bền chắc có cái gì thật đâu tất cả đều do nhân duyên nương gá mà hình thành sống đây gọi là sống tạm nha hay nói một cách khác sống chơi rồi sao chết chơi sống chơi chết chơi có nghĩa là sống đến đây tạm trú một thời gian rồi ra đi chết là đi về phải không quý vị đời người giống như một chuyến xe người lên kẻ xuống cảm nghe chạnh lòng có khi người đi nhẹ bước không dông nhưng mà kẻ còn ở lại chờ trong nhớ hoàng đó quý vị Tử sanh là ải phải đi qua Đi mãi nhưng ai đã đến nhà Cứ quanh quẩn ba đường cùng xó nẻo Muốn ra cần gấp niệm di đà đi quý vị ơi Trên đường thử sanh Cái sống con người vậy đó ở trong bào thai của mẹ 9 tháng 10 ngày co ro cúm rúm trong chỗ chật hẹp tối tăm mở mắt chào đời là cất lên tiếng khóc báo hiệu cho sự khổ đầu tiên lớn lên chút xíu nữa chạy cùng đờ, cùng sớm đi bún dây thun đi nhảy cò cò đi sơn móng giò sơn móng tay lai lai đầu đường xó chợ kết nở quan gia lầm mẹ lầm cha lầm ông lầm bà rồi già rồi bệnh rồi chết rồi lết vô cái hòm mà lết vô cái hòm rồi sao nữa một nắm đất vàng chôn mất xác hay là một đốm lửa hồng sẽ thiêu mất mạng thôi quý vị ơi đưa vô trong cái lọt hiu rồi đẩy vô nó xong rồi vài tiếng hồ đi lại lấy còn nắm tro tàn đời người là vậy đó cho nên nói đời người mát mát ở trong vòng sanh lão bệnh tử rồi mặt trời cũng không mặt trăng cũng không ai nói rằng mặt trời mọc ở đằng đông mọc đằng ở đằng tây sai rồi mặt trời cũng có mọc cũng có lặn nó sáng vậy đó chẳng qua là trái đất nó xoay nửa vòng trái đất mà tiếp nhận được ánh sáng của mặt trời ta gọi là ban ngày nửa phần trái đất nó không tiếp nhận được ánh sáng của mặt trời là bởi vì nó nó quay vậy nè nó bị che đi ta gọi là ban đêm vậy thôi không có nói là mặt trời mọc lặn mặt trời thường sáng như vậy đó không có mọc không có lặn nhưng mà đó là sự vận hành sự vận hành xoay chuyển của vũ trụ mặt trời cũng không mặt trăng cũng không đông lìa tay lặng có chi công nhà cũng không mà ruộng cũng không vì nó thay đổi biết bao nhiêu chủ nhân ông mình nói cái nhà này của tôi miếng đất đó của tôi ruộng của tôi lắm đâu nếu của tôi tôi phải giữ mua đời thấy không nhưng mà nó đã thay tên đổi chủ không biết bao nhiêu lần rồi chưa chắc gì bây giờ mình đứng tên mà mình còn giữ hoài nha không biết bao giờ nó sang tên qua người khác đó quý vị rồi vợ cũng không mà con cũng không bởi vì suối vàng trên lộ gặp ai không nơi suối vàng là quỳnh tiền đó nhắm mắt xuôi tay rồi đường ai nấy đi cha mẹ ân hâm rồi cũng phải biệt vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly tình đời nào khác bầy chim chung nhau ngủ đại hạn đến thời mạnh ai nấy bay đi thôi quý vị ơi không ai đi chung đường với mình đâu Cho nên nói suối vàng trên lộ gặp ai không Chỉ thân như vợ với chồng khi tử thần đến rồi cũng đường ai nấy đi thôi à mỗi người theo cái nghiệp ra đi không có đi chung đường với nhau đâu quý vị tại vì mỗi người tạo cái nghiệp khác nhau mà nếu muốn gặp nhau thì chúng ta hãy cùng phát bồ đề tâm nhất tâm niệm phật về tây phương để gặp nhau ở cảnh giới an lành đó còn ở trong cái sống luân hồi lên xuống nổi trôi không bao giờ gặp lại khó lắm quý vị rồi Ngài lại bảo rằng Tiền cũng không, bạn cũng không Chết rồi nhắm mắt hai tay không Vậy chứ mà sống thiếu nó không có được nha Thiếu tiền sống không nổi Phải không quý vị mà nó có bền chắc đâu nay nó ở tay người này mai nó ở tay người khác cho nên gọi là tiền bạc mà nó bạc lắm nhà thơ nguyễn khuyến đã đã chê trách về đồng tiền và nói rằng nó ác ác bạc chi mi lắm hỏi tiền mi làm nhân loại quá ra điên mi tô mặt nạ đen ra trắng mi vẽ nhân tình thẳng quá xiên mi xui thế giới đâm nha mãi ác bạc chi mi lắm hỏi tiền nhưng mà đồng tiền đó nó vô tri vô giác nó ác chỗ nào mà nợ đổ thừa cho nó vậy cho nên con đổi lại như sau tiền biết xài tiền hiền như phật tiền chẳng biết xài tiền dữ như ma phật ma chỉ tại người ta chứ tiền với bạc vốn là vô tri quý vị hãy sử dụng đồng tiền đó tạo ra nó bằng cách hợp pháp hợp lý bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng và biết sử dụng nó hợp pháp hợp lý giá trị qua phương cách xả thí cúng dường đi quý vị cúng dường và bố thí phước báo mỗi ngày một tăng trưởng và ai thực hành cái phương cách xả thí đó thì người đó là người giàu thật sự nha giàu thật sự đây giàu không phải chỉ là giàu tiền giàu bạc giàu vật chất mà giàu tấm lòng giàu tình người và giàu lòng nhân giàu đạo đức cái này mới thật sự gọi là giàu đó quý vị ở trong thời đức phật còn tại thế thì có ông trưởng giả cấp cô động là vị đại thế chủ ở thời phật quý vị biết ông dám bỏ vàng ra để mua cái khu đất của thái tử kỳ đà cúng dường xây dựng ngôi tịnh xá kỳ hoàng cho phật và chúng tăng trú ngụ nơi đây để hoàn pháp lời sinh ông tìm một cái vùng đất khu đất nào mà nó không xa thành phố quá bởi vì xa thành phố quá chứ tăng đi khất thực mà trở về nơi tịnh xá khó khăn rồi gần quá thì nó ồn ồn ồn náo khó tu tập do đó ông mới nhắm ngay cái mảnh đất khu vườn của thái tử kỳ đà không xa thành phố mà cũng không gần quá bóng cây râm mát rất thích hợp là một nơi tịnh xá để cho phật và chúng tăng tu tập ông mới đi đến hỏi mua thái tử kỳ đà đâu có bán người ta giàu vậy ta con của vua ba tư nặc mà ta có nghèo nàn gì đâu mà ta bán đất làm chi nhưng mà ông cố năn nỉ riết à thấy ông năn nỉ quá cái thái tử kỳ đà nói cái giọng chảnh chừng nào ông đem vàng ông lót đi tôi bán cho nói cái kiểu chảnh vậy đó ai ngờ đâu ông cấp cô độc ông làm thiệt ông về ông ông chở đầy cổ xe bò vàng cái ông ra ông lót cái khu giường đó lót gần hết rồi còn số cây còn lại ông đang ông đứng ông nhìn ông tính ông đếm còn ông lấy vàng trong kho nào ra để lót ngay cái mấy cái cây đó nữa thì thái tử kỳ đà đi đến mới giật mình mình nói chơi mà ông làm thiệt tại sao ông dám bỏ vàng ra mà ông lót ông mua cái khu đất này để làm gì hỏi ra mới biết là mua để cúng dường xây dựng tịnh xá cúng dường cho phật và chư tăng thái tử kỳ đà nói thôi được rồi tôi bán đất cho ông bán giường cho ông nhưng mà số cây còn lại tôi chưa biết sa môn cù đàm phật là ai nhưng mà tôi thấy ông tính kính vậy tôi cúng dường luôn vì vậy cho nên người ta mới nói là kỳ thọ cấp cô động viên kỳ thọ thọ là cây kỳ là kỳ đà cây của thái tử kỳ đà còn cấp cô độc viên viên là vườn vườn của ông cấp cô độc đã mua của thái tử kỳ đà còn số cây còn lại vì vậy khi đức phật ở thành vương xá ngày thường lưu trú tại tịnh xá kỳ hoàng vườn của ông cấp cô độc và cây của thái tử kỳ đà ông xả thí một cách trọn vẹn luôn hàng ngày sớt bát cúng dường cho phật và chư tăng tương truyền rằng mỗi ngày trưởng giả cấp cô độc ở nhà của ông cúng dường ít nhất là 700 vị tỳ kheo cả đời ông làm phước như vậy mà gia tài của ông không có bị khấm tận tức là cứ gieo rồi cứ hưởng cứ gieo cứ hưởng hoài luôn thậm chí nghe lũ lụt mà cuốn trôi hết tài sản tiền của của ông rồi á nghe thì cũng trả về y nguyên vậy trả về y nguyên tại vì cái phước của ông và có một cái câu chuyện nữa nè có ông bà la môn ở trong thành xá vệ cái ông thấy ông bà la môn ông bố thêm cúng dường vào hoài mà không hết tài sản tiền của cái ông nói ông này ông có cái chiêu gì mà ông xài hoài không hết của vậy ta ông mới thấy trong nhà của ông cấp cô độc có nuôi một con gà trống mà trên cái mồng của con gà trống nó có một cái viên ngọc siri theo tập tục văn hóa truyền thống của người ấn độ viên ngọc siri này người ta gọi là ngọc như ý nhà nào có viên ngọc đó là cậu gì có đó phát tài cho nên ông bà lâm môn ông mới nghĩ rằng à thì ra đặt tại vì con gà trống nó có cái viên ngọc siri đó mà nó giúp cho ông trưởng giả này giàu ông nghĩ vậy ông mới tìm cách ông đến ông xin ông nghe đồn rằng trưởng giả cấp cô độc bố thí ba la mật luôn cái ông đến ông hỏi gì chứ tôi nghe ông phát tâm bố thí có đúng vậy không trưởng giả nói đúng vậy ai xin gì tôi cho đó thì ông bà la môn này nói tôi cũng không có xin nhiều quá đáng tôi làm nghề dạy học nhà tôi có nuôi một con gà trống mà con gà trống của tôi nó gái bậy không à không có đúng giờ tôi muốn xin ông con gà trống của ông được không nhưng mà ông ta có có mưu tính rồi nghe xin con gà trống không phải để về báo thức mà xin con gà trống là gì trên mồng của con gà trống có đính viên ngọc siri ở trong đó cho nên muốn lấy cái viên ngọc như ý đem về nhà mình để gia đình mình được phát tài đó quý vị ơi tưởng cái gì nghe nói là xin con gà trống cái trưởng giả cấp cô độc bưng con gà trống đem ra nói tặng cho ông đó mới vừa trao tay cái viên ngọc ở trên cái mồng của con gà nó rớt ngay cái cây gậy đầu gậy của ông cấp cô độc nó rớt xuống nha ngay cái đầu gậy của ông cấp cô độc cái ông này ông thấy vậy trong bắt qua ông nói hổng rài tôi đau lưng tôi đi khó khăn quá mà tôi thấy cây gậy của ông cũng vừa với tôi ông có thể nào cho tôi xin cây gậy đó luôn được không cái trưởng giả cấp cô độc nói sao tặng luôn cây gậy mới đưa cây gậy qua thì viên ngọc rớt ngay đầu của bà vợ ông cấp cô độc ngồi kế đó hồi nãy xin gà người ta cho xin gậy người ta cho không lẽ bây giờ xin vợ người ta sao phải <laughs> không vị không dám cái ông này ông bà la môn ông mới nghĩ rồi phước ai nấy hưởng có muốn chiếm đoạt chiếm dụng chiếm hữu cũng không được đâu chúng ta gieo cái nhân tạo phước thì tự mình hưởng phước cái phước đó không ai chiếm đoạt của ta được đâu quý vị quý vị hãy tạo phước thật nhiều để đời sống hiện tại người có phước đó phước nghiệp nó có công năng chuyển được tội nghiệp của mình giữa cuộc đời này quý vị nói tôi chỉ thích tu huệ tu phước không phải vậy đâu đức phật khuyên chúng ta phước huệ song tu đó nhờ cái phước mà nó giúp cho mình chuyển hóa được những cái chướng duyên nghịch cảnh ở giữa cõi đời này còn nếu mà thiếu phước kém phước đi đâu cũng bị trục chặt hết phải không quý vị phải tạo phước thiệt nhiều nhờ cái phước nó chuyển cái tội phước nghiệp nó chuyển tội nghiệp quý vị ơi do đó đức phật dạy một người cư sĩ tại gia là người đó thực hành cái hạnh xả thí đầy đủ sự xả thí đó là tiêu chuẩn thứ ba tiêu chuẩn thứ tư đức phật dạy một người cư sĩ tại gia mến đạo ngoài cái việc tạo phước báo để bố thí ban tặng niềm vui hạnh phúc cho tha nhân và tạo phước báo cho chính mình qua việc làm xả thí thì người cư sĩ tại gia còn nỗ lực tu học chánh pháp để phát triển tuệ giác vì chính trí tuệ mới là sự nghiệp trí, trí tuệ nó có công năng chủ đạo là sự nghiệp của người tu cho nên quý vị đi đến ngôi giảng đường nào cũng thấy duy tuệ thị nghiệp lấy trí tuệ làm sự nghiệp đó quý vị nếu thiếu đi trí tuệ con người bất giác vô minh dù cho người đó nha thật sự có tài năng mà bất giác vô minh vẫn sống một đời sống tội lỗi tạo nghiệp còn người dù cho bản thân của người này không giàu sang nhưng mà có trí tuệ thì người đó mới thật sự là giàu giàu ở đây là giàu kiến thức giàu trí tuệ đó quý vị giàu sự hiểu biết có hiểu biết chúng ta mới phân định được đâu là thiện đâu là ác đâu là phải đâu là trái đâu là tốt đâu là xấu đâu là điều nên làm đâu là điều không nên làm có trí tuệ giống như chúng ta có được đôi mắt sáng để hướng dẫn cho mình trên cuộc hành trình đi tránh xa những hầm hố trong gai cạm bẫy có trí tuệ giống như chúng ta có được một ngọn đèn sáng hấp mồi soi sáng cho chúng ta trong đêm trường tối tăm mù mịt để cho mình thấy rõ được đường đi cho nên xin hỏi quý phật tử ngày nay quý vị phát tâm tu học phật pháp quý vị so lại những năm tháng mà mình chưa có đủ duyên đến chùa học phật nghe kinh quý vị thấy vào những năm tháng trước và bây giờ mình có sự chuyển hóa thay đổi khác hơn hay không có hơn không quý vị hiểu biết nhiều hơn có hơn có hơn rồi chẳng những hiểu biết nhiều hơn mà quý vị cái cách sống nó cũng chỉnh đốn tốt hơn phải không quý vị ngày xưa mình bất giác vô minh lầm lũi lắm quý vị ơi biết mà vẫn cố phạm hoài còn bây giờ mình biết cái mình ngăn lại được vì mình có sự tu tập cho nên có khả năng ngăn chặn được những điều sai trái tội lỗi xin thưa với quý phật tử khi mình nói mình tu tập để phát triển trí tuệ đó ngày xưa mình chưa biết phật pháp chưa hiểu gì đừng nói ai xa lạ lúc con còn nhỏ mới có 11 tuổi thôi thường xuyên con phát tâm hâm mộ muốn xuất gia lắm mà cái ngày nhất là cái mùa mùa hè là cái mùa mà ăn cư kiết hạ của chư tôn đức tăng ni đó là đến mùa hè con mừng dữ lắm tại sao vậy tại sao người ta đến mùa hè đến người ta buồn là xa trường xa thầy cô xa bạn bè còn mình thì mừng là bởi vì trong cái thời điểm này nè mình có thời gian để mình đi đến chùa làm công quả mình có thời gian mình đi đến chùa để mình tu học chánh pháp cho nên rất là mừng nhà con ở bên quận 8 cầu chữ y mà đạp chiếc xe đạp cọc cạch mà lùng lắm nha đạp chiếc xe đạp mà qua mấy cái cầu đi tới gò vấp ngay tịnh xá trung tâm đó, để vô trong đó ngồi nghe pháp mà hâm mộ lắm quý phật tử ơi mỗi khi mà con ngồi con nghe pháp con tưởng chừng như là con đi vào một cái thế, một cái cảnh giới cực lạc bồng lai tiên cảnh vậy đó nó làm cho mình quan hỷ vui mừng hớn hở giống như là trong đêm tối mà mình gặp được ngọn đèn sáng như người nghèo mà bắt gặp được của báo y hệt như vậy mừng hết sức là mừng ngồi hân hoan mà nghe được thời gian cái bắt đầu nó bị chướng ngại đạp xe đạp đi tới nơi vào trong giảng đường rồi mới mời quý phật tử đứng dậy niệm phật cầu gia bị ngồi xuống cái hai con mắt nó dính lại vậy nè nó dính giống như mà dán keo vậy đó mở lên không được thậm chí con lấy tay của con con banh con mắt ra vậy nè cứ banh hai tay banh con mắt ra mà nó banh con mắt được rồi con mắt nó mở ra được là nhờ cái tay mình banh nhưng mà cái tâm của mình không mở được tại vì nó mù mù mờ mờ nó mờ mờ ảm đạm giống như là đêm 30 vậy đó quý vị nó không mở được cái tâm ra được mà nó mê mê mang mang mờ mờ cái này gọi là hôn trầm trầm là chìm hôn là hôn mê cái trạng thái hôn trầm nó giống như là hôn mê mà nó làm cho tâm trí của mình nó chìm nó lặng nặng nặng nặng xuống vậy đó không nghe được thứ gì nữa hết vô muốn nghe lắm mà bây giờ không nghe được gì rồi rồi cái ngã sao mà gục ở trên cái bàn cũng không hay luôn đến khi mở mắt ra nguyên trong giảng đường ta đi về hết trơn rồi rồi mà còn có mình ngồi mà đôi dép nó đâu mất tiêu nữa không biết ai không biết ai mình ngồi sao mình để làm sao mình gác lên cái cái chân ghế chân bàn sao mà giờ người ta lấy đâu mất tiêu luôn rồi mai phước lại ra có dễ xe đạp đàng hoàng nữa nha còn có cái tờ giấy gửi xe trong túi của mình thì ra mới lấy xe đi về còn có mình mình mắc cỡ xấu hổ vậy đó mà thường xuyên bị chướng ngại như thế rồi con mới cầu xin quý ngài chỉ dạy cho con phương cách để chuyển hóa nghiệp chướng của mình nghiệp chướng hôn trầm nó mê mê mang mang nó mù mù mờ mờ ảm đạm giống như đêm 30 vậy đó cái tâm của mình đó, nó mê mờ mà nó không tỉnh táo để nghe pháp được quý quý ngài dạy sám hối con thành tâm sám hối một tháng sau hết chứng bệnh không trầm rồi quý phật tử biết không rồi cái bắt qua cái chứng ngại khác nữa bình thường á, thì nó không đau bụng mắt đi đâu hết mà vô trong giảng đường mới vừa nghe chút xíu ngay trong cái cái đoạn kinh này nó đang hay thì nó cứ chột bụng mình miết luôn vậy đó cứ đi ra đi vô đi ra đi vô không không tiểu tiện không tiểu tiện cứ nhiêu đó mà làm hoài mất cái chứng gì vậy con biết cũng là chướng ngại cho mình nữa rồi rồi cái thành tâm sám hối cái hết quý vị mình quyết tâm là được rồi à. Mong sao quý Phật tử đối với vấn đề tu học Phật Pháp Tin chắc rằng quý vị gặp chướng ngại rất là nhiều Nhất là bên quý bà đi chùa mà bị mấy ông chồng đâu có cho đâu Rồi cái chửi bới cái tìm cách nói dốc nói láo Có cô này nè Cổ lén ông chồng cổ đi chùa ông không có cho Ông nói đừng nghe lời mấy ông thầy chùa Nói vậy nha Rồi cái không có tin vào ai hết trơn không có phật không có thánh thần gì hết á ông chồng nói vậy ông cấm đâu cho đi chùa mà cổ thì thích nghe pháp dữ lắm thỉnh phật về thờ thì ông đập ông phá ông đốt còn thỉnh thỉnh kinh về để đọc tụng á, thì ông đem ông xé ông bỏ vào trong cái bếp lửa cho nên không dám giờ cô không biết làm sao lén lút nay đổ thừa là tôi đi đám dỗ mai đi đám cưới mốt đi đám hỏi đầy tháng thôi nôi rồi đám tang cứ như thế mà cổ xoay dần xoay dần thì bữa đó không biết xui đuổi làm sao á cậu nói tôi đi đám ma nha tại vì đám dỗ đám quẩy đám cưới đám đầy tháng thôi nôi có nói hết rồi bây giờ bữa nay cậu nói là cậu đi đám ma cái ông nói đám ma ai vậy đám ma ông tám ở dưới xóm dưới á bởi vì cái ông này ông bệnh mùi hết rồi biết rõ là ông này ông sống không bao lâu nữa đâu tại ông quá mùi rồi giống như là ngọn đèn mà treo trước gió giống như chuối chín cây không biết rụng giờ nào cho nên cái cô này cô mới nói tôi đi đấm ma ông tám ở dưới xóm dưới ai ngờ đâu cái ông tám này ông ông trị bệnh vật lý trị liệu làm sao mà ông tai biến ông nằm chỗ mà bữa đó ông đi được ông chống gậy ông đi được cái cô này cô đi rồi cái ông ông chồng á ông ngồi ở ngoài quán cà phê ông tắm chống gậy ông xích xích xích sao ông đi tới cái ông này ông thấy ông giật mình cái ông nói ông tắm cái ông này ông hỏi gì ông chưa chết hả gặp người ta mà hỏi người ta chưa chết hả cái ông tám nói cái đồ vô duyên ông chửi cho một trận ông nói gặp người ta hỏi hỏi thăm sức khỏe ông chào hỏi mà hỏi người ta chưa chết hả thì ông ta biết rõ là bà vợ của mình gạt mình rồi về cái chửi cho một trận cho nên có nhiều khi chúng ta bị chướng ngại trong việc tu học phật pháp thì mong sao quý phật tử biết rõ đó là cái nghiệp nó làm chướng ngại mình rồi thành tâm sám hối nghiệp chướng của mình đi quý vị và luôn hỗ trợ cho người ta thành tựu cho người ta trong cái việc tu học chánh pháp đó ví dụ mình tu không được hỗ trợ cho người khác tu mình nghe pháp không được mình hỗ trợ cho người khác nghe pháp mình không có cơ duyên để mình đi đến đạo tràng để mình ngồi mình nghe học chánh pháp mình phát tâm bỏ tiền ra để mua máy mua thẻ chép thẻ pháp tặng cho người ta tạo cho người ta cái duyên được nghe được học được tu tập chánh pháp tạo được cái nhân đó rồi thì quý vị sẽ có cái quả đó là phương cách chuyển nghiệp của mình đó nha quý vị nếu chúng ta bị chướng ngại về mặt tu học Phật pháp còn có nhiều người bị chướng ngại nữa trong việc tu học Phật pháp là khi mới phát bồ đề tâm mang chai niệm Phật cái bệnh bệnh phát hiện trên hơn đừng sợ quý vị phàm hãy có thân là có bệnh thôi trước sau sớm muộn cái thân này chúng ta cũng phải trả về cho đất nước gió lửa không giữ được đâu quý vị có muốn giữ giữ cũng không được nha quý vị lúc này quý vị có bệnh trên thân càng phát tâm mạnh mẽ xả thân cầu đạo đi quý vị hy sinh thân này quyết chí cầu phật đạo có nghĩa là càng bệnh nhiều chừng nào quý vị càng phát tâm tinh tấn tu học niệm phật sám hối nhiều hơn nữa để nương nhờ cái công đức này mà nếu tử thần đến cái mình chánh niệm mình ra đi về tây phương sống cảnh an lành bỏ cái thân sanh diệt vô thường này đi quý vị cái thân này nó giống như cái cổ xe mà nó đã cũ rất rồi chạy hết nổi rồi phải không nay nó rơ chỗ này mai nó rơ chỗ kia có bữa thì nó bể bánh nằm chèm bẹp luôn mà bây giờ mình còn tiếc chi cái thân này chỉ nương nó để chạy được đoạn nào mình chạy mình nương nó giống như chiếc xe mình nương nó giống như chiếc thuyền để vận chuyển đưa mình đi vậy đó nhưng mà đừng có quá cố chấp vào thân này nhưng mà cũng không phải quỷ hoại thân này nha quý vị Nương nó như nương thuyền qua sông Như nương chiếc xe để vận chuyển đưa mình đi đến đích Nhưng chúng ta phải nhìn thấu rõ được sự quyển giả từ nơi thân này để xả bỏ cái tâm chấp trước vào đó nương nó như nương xe nương thuyền thôi mà khi đã cập bến rồi phật đến giờ nào con theo phật đi giờ đó không có tiếc gì cái thân mạng này một đốm lửa hồng thiêu mất mạng một nắm đất vàng chôn mất xác nhưng người biết tu học phật pháp thì dù cho thân này có mất chính tầng sen báo quyết định phải ghi danh nghĩa là đổi cái thân sanh diệt vô thường này lấy cái thân kim cang bất hoại vô hoa sen quá xanh mà muốn được như vậy hàng ngày quý vị nỗ lực tu tập gạn lọc tham sân si phiền não thanh tịnh thân khẩu ý của mình giúp cho ba nghiệp của mình được thanh tịnh có được sự hiểu biết đúng đắn qua lời Phật dạy là quý vị đã có trí tuệ mà muốn có được cái trí tuệ hiểu biết như vậy thì quý vị phải thường xuyên đến chùa học Phật nghe pháp mới có được cái sự hiểu biết đúng đắn ta gọi là trí tuệ do nghe pháp mà thành tựu rồi quý vị hàng ngày nghe xong rồi cũng không nhớ được đâu về tư duy nghiền ngẫm để rút ra được cái đạo lý mà đức phật chỉ dạy phật dạy điều gì quý vị nhớ không nhiều lắm nhưng mà căn bản là dứt các điều ác làm các việc lành, giữ tâm ý của mình thanh tịnh đó là lời chư phật dạy đó quý vị nắm vững cái cốt lõi này rồi bắt đầu tu tập hơi thở còn ra vô nhịp tim còn lên xuống nhất tâm niệm phật thanh tịnh tâm ý của mình thiên quý vị khi tâm ý của chúng ta thanh tịnh rồi thì từ nơi cái tịnh đó mà nó phát sáng chiếu tịch và chiếu đó thanh tịnh tịch tịnh vắng lặng rồi thì ánh sáng của tự tâm nó sẽ phát triển ra hiển lộ ra hiển lộ ra được cái ánh sáng của tự tâm tự tánh mình đó thì lúc đó ta gọi là tuệ giác phát sanh lúc này quý vị sống ở đâu nhờ ánh sáng trí tuệ soi chiếu đến đó cho nên thân không lỗi nè khẩu không lỗi nè ý không có lỗi nè tất cả thân nghiệp tùy nơi trí tuệ điều hành tất cả khẩu nghiệp từ nơi trí tuệ điều hành tất cả ý nghiệp từ nơi trí tuệ điều hành thì quý vị sống đời hạnh phúc an vui như vậy thì con tóm tắt lại bài Kinh Tương Ương Bộ tập 5 chương 11 Phẩm Phước Đức Sung Mãn phần Mahanam Trích dẫn lời Phật dạy cho ông Mahanam đó Thế nào là người cư sĩ? Người cư sĩ là người vẫn còn ở tại gia Nhưng tâm trí hướng đến Phật đạo Tâm mến mộ đạo Pháp và cần thực hiện bốn tiêu chuẩn như sau tiêu chuẩn thứ nhất là tịnh tính đối với tam bảo và biểu hiện của lòng tin thanh tịnh đó là sự phát tâm quy y tam bảo thứ hai đầy đủ về giới hạnh và đầy đủ về giới hạnh có nghĩa là phát tâm chọn đời này giữ gìn năm giới thực hành năm giới đó thì quý vị sống ở đâu cũng có được niềm vui hạnh phúc năm giới là năm nguyên tắc đạo đức sẽ kiến tạo cho quý vị có được năm điều phước báo mà nãy con đã trình bày rồi điều tiêu chuẩn thứ ba của người cư sĩ tại gia sống đời hạnh phúc đức phật dạy chúng ta phải đầy đủ sự xả thí tức là phát tâm bố thí cúng dường đi quý vị để tăng trưởng phước báo cho chính mình sống đời an vui hạnh phúc và cái tiêu chuẩn thứ tư của người cư sĩ cần phải thực hiện để đem đến đời sống hạnh phúc an vui đó là đầy đủ về mặt trí tuệ bằng phương cách nghe học chánh pháp tư duy chánh pháp và tu tập theo chánh pháp để giúp cho quý vị phát triển tuệ giác mà khi có được tuệ giác rồi bát nhã thánh trí đã được viên thành rồi thì hàng ngày ba nghiệp tịnh thâm tu trai giữ giới tu trai niệm phật đó phát lòng chân hợp quyết chí vãng sanh bảo sở lạc thành chắc chắn là nơi chúng ta quy túc thành tâm nguyện chúc cho đạo tràng chúng ta luôn nghiêm túc kiểm thúc thân tâm tự viện tòng lâm trang hòa ánh đạo chư tăng ni truyền giáo hàng phật tử hãy vân hành tất cả chúng sanh đồng hành phật đạo và kính chúc cho toàn thể quý Phật tử thực hiện đúng bốn tiêu chuẩn đó là đầy đủ lòng tin đầy đủ giới hạnh đầy đủ xả thí và đầy đủ trí tuệ để đời sống hiện tại quý vị đúng với danh nghĩa của hai chữ cư sĩ vô cùng cao quý đó là cư tại chi sĩ cư gia chi sĩ tại gia chí phật đạo giả tuy ở tại gia mà tâm trí của chúng ta đã hướng đến Phật đạo và đã thực hành theo con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy kính chúc quý vị luôn sống an lành trong chánh pháp của Đức Phật A Di Đà Phật con trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng nguyện đem